hai bếp nấu thì đã nó đã tự động giảm nhỏ lửa lại thì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái đây là 270 và bên phải là 260 <clears throat> thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi <clears throat> mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau <clears throat> nước hả? Vẫn làm nước mà, cánh cỏ đó Phải không? Nó bự dữ lắm đây bếp nướng đã đến một thời gian hẹn giờ đây thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn muối được hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một một bộ pin sạc nó sẽ bao gồm ở đây đây một pin sạc như thế này và một ổ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này bếp nướng đã khóa ra này nó khóa ra đây hai bếp nấu cũng đã ờ, khóa ra sau cái chế độ là ờ, nước cạn nồi đấy công tắc vẫn mở bình thường thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có đây là hai cực đó là cực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 thì các bạn sẽ mượn cái lò xo này đây móc một cái đầu lò xo này và phía dưới là cực dương dấu cộng có lỗ nhỏ đây móc vào đây để chúng ta cố định cái lò xo lại đây như thế này để khi mà cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường bên không bếp thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn cắm một cắm sạc vào dạ. đây. chờ đây cắm một cắm sạc phần nữa là sạc pin thì tiếp theo á, tôi sẽ nói về các tính năng của bếp đầu tiên là tính năng hẹn giờ của cả hai bếp nấu đây một bếp hai bếp đây các bạn ơi thể hẹn giờ cả hai bếp đây bếp bên trái hoặc là bên phải đây thì tôi sẽ hẹn giờ biết bên tay trái cho các bạn xem thử đây biết bên trái thời gian mặc định là 3 phút tôi sẽ giảm về ờ, một phút thôi các bạn có thể chỉnh tối đa là 90 phút nhưng mà tôi sẽ giảm thử cho các bạn xem đây là tính năng rang xào độ khô ống và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi bếp nó sẽ nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần nhiệt độ cao các bạn sẽ kích vào tính năng rang xào này lên thì khi đó cái quay cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ độ khô biết hẹn giờ biết đấu tay trái và đến một thời gian hẹn giờ đây tiếp theo bên thì ờ, trái chúng ta sẽ có tính năng chọn nhiệt độ chiên đây nhiệt độ chiên đây các bạn có thể chọn nhiệt độ 160 180 hoặc là 200 thì cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng của nhà sản xuất đó, độ qua nhiều lần á nó sẽ sản sinh một hợp chất gây ung thư rất là hại sức khỏe nên đó là lý do vì sao nhà sản xuất họ thiết kế á cái nhiệt độ sử dụng tối đa ở đây là 200 độ và cái nhiệt độ khuyến cáo sử dụng là 180 độ thôi đó là đảm bảo được sức khỏe cho chúng ta ở đây sẽ có tính năng là nấu nước sôi và nấu cơm đây hàng đầu tiên nấu nước sôi ở trên là nấu cơm thì tôi sẽ thử chức năng nấu sôi cho các bạn xem thì ở chức năng nấu cơm ở hàng trên này á thì bên Nhật họ sẽ có một loại nồi chuyên dụng để mình công mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm này á nếu nhà các bạn có nồi áp suất á thì chúng ta nên sử dụng nồi áp suất còn nếu mà không có thì các bạn nên lựa chọn những loại nồi mà nó có đáy dày một chút thì nó sẽ cho chúng ta độ chính xác hơn ờ, ờ, cái ngọn lửa mà chúng ta sẽ nấu cơm thì ở đây là cái nấu sôi đây thì đối với dòng bếp của này á, nó sẽ có rất là nhiều cái ờ, ưu điểm thứ nhất thì đây là bếp được xuất xứ từ Nhật sử dụng rất là bền và cái thứ hai á, nó rất là tiết kiệm ga thì uh, theo khảo sát thực tế á, nhiều khách hàng đã sử dụng họ cũng cho biết á, nếu mà một gia đình các bạn có 4 người á, một ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga sẽ có giá vào khoảng từ ba trăm hai cho đến ba trăm rưỡi <clears throat> thì các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi đến 3 tháng thì tức là trung bình mỗi tháng á, các bạn sẽ chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi còn cái điều thứ ba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 khi mà các bạn sử dụng mâm á đây mâm mà bị giá nướng á thì các bạn nên đổ một cái lượng nước vào phía dưới trong những này trong quá trình các bạn nướng á thì thực phẩm này không cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi á thì các bạn vệ sinh á nó sẽ được dễ dàng hơn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 năm cho các bạn thì trong vòng 10 ngày đầu tiên á, các bạn sử dụng á, nếu mà có xảy ra lỗi về kỹ thuật thì bên cửa hàng chúng tôi đó sẽ đổi trả cho các bạn bếp mới với giá trị tương đương thì ờ, nấu nước sôi 5 phút thì bếp nó sẽ tự động khóa ga thì vì sao lại nấu 5 phút thì bếp sẽ tự động khóa ga